Sau đây, để minh họa cho kiến thức của cái phần về dòng điện xoay chiều này, chúng ta cũng sẽ có vài ví dụ. Ví dụ đầu tiên, đề bài cho như thế này. Cho một nam châm buộc ở một đầu sợi dây, đầu kia treo cố định và quay tròn và nối với bóng đèn hình bên và hỏi đèn có sáng không. Đây là cái cuộn dây ở dưới được nối với hai đèn led bình thường. Và cuộn dây này được à, cái nam châm này được xoay tròn ở phía trên, được xoay tròn ở phía trên. Câu hỏi là đèn có sáng không? Và tại sao? Thì thực ra thầy làm thí nghiệm rồi. Thầy làm thí nghiệm này thật rồi. Và đèn không sáng. Đèn không sáng. À, và như vậy câu trả lời của ta sẽ là đèn không sáng. Còn câu trả lời là tại sao thì ta hình dung như thế này. Khi à, nếu giả sử đây là cái nam châm và nam châm quay xung quanh như thế này thì số đường sức móc qua cái cuộn dây này là không thay đổi. Không thay đổi. Mà ta biết rằng số đường sức móc vòng qua cuộn dây không thay đổi. Thì trong trường hợp này, trong cuộn dây sẽ không có dòng điện cảm ứng. Không có dòng điện cảm ứng. Và cụ thể khi móc vòng quay nam châm chiều này, thực ra các đường sức nó móc ngang qua ống dây. Nên là số đường sức móc qua đây là rất ít, thậm chí là gần bằng không. Và khi quay này, đường sức không thay đổi. Và như vậy trong ống dây trong trường hợp này không có dòng điện cảm ứng.